Hello, xin chào à, tất cả các anh chị cũng như quý nhà đầu tư nha Hiện tại Kim đang đứng tại một lô đất của xã Định Hiệp Và vị trí của Kim đứng á, là gần cái, à, như mọi người thấy đây á, cái khu đất trống bên đây á Sẽ sẽ là cụm công nghiệp của Định Hiệp Và cái lô đất trống bên đây nè Mình đang quay đây á, sẽ là cái lô đất mình đang nói đến Bây giờ à, Kim sẽ đổi camera lại quay và chụp hình lại cho nó rõ hơn để cho anh chị à, biết cái này ha như à, lô đất của mình được nằm trên mặt đường à, nhựa nha mặt tiền đường nhựa và đường nhựa đang thông luôn và cái khu này là nó làm nhựa đang thông ở dưới ở dưới nó cũng đang làm nhựa luôn ha và diện tích ở đây là như từ cái cột này nè cột này đi qua tới cái cột bên kia nó là 10 mét sâu dưa 50 không có thổ cư à, đã có sổ riêng rồi thì hiện trạng đất rất là bằng phẳng mình thấy rõ đây nè giờ đất này chỉ có cỏ thôi nhưng mà em vô sâu chút xíu để coi ha đó đất thì bằng phẳng ha không có lồi lõm không có mồ mã không có ờ, ở gần gần đây <laughs> không có chùa không hiểu gì hết dân cư thì full như mình thấy ở đây là đường điện nè cấp quan nè mặt tiền đường nhựa nè và đối diện với mình đây là một bãi đất trống đất trống này đây là cái cụm công nghiệp nó sẽ xây dựng ở đây nó gọi là cụm công nghiệp địa định hiệp cho nên lô đất này á thứ nhất là thích hợp về à, để an cư có người mình xây nhà để mình và đường này đường nhựa nha và ở dưới kia nó cũng đang làm nhựa luôn và lô đất này vô cùng thích hợp để mình chắc xây nhà mình ở hoặc là mình mua để đầu tư để đón đầu cái khu công nghiệp gì đây đó rồi như anh chị thấy thì nó đầy đủ các tiện ích thì như ở đây thì đi ra quỹ ban xã à, khoảng 1 km thôi và trường học cách trường học khoảng 500 trăm m và trạm y tế và các tiện ích xung quanh đầy đủ luôn rồi bây giờ anh chị nào đã quan tâm đến cái lô đất này của em á, thì hãy để lại số điện thoại và kết bạn zalo với em em sẽ gửi sổ cũng như là gửi hình ảnh đất và cái vị trí ở đây à, để anh chị um, tham khảo ha nếu được thì lên mình xem đất rồi mình cọc luôn rồi xin chào các anh chị nha hãy kết bạn zalo với em và để lại số điện thoại cho em nha em sẽ gửi thêm nhiều cái thông tin những lỗ đất ờ, giá đầu tư giá tốt ờ, cho các anh chị sau này